cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Fortuner này với cái màu này thì chiếc xe này nhìn nó trẻ trung hơn và nhìn nó to hơn rất là nhiều thưa quý vị một chiếc xe 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn sản xuất cuối 2012 đăng ký lần đầu 2013 và đã lên form mới rồi thưa quý vị nhá Đấy, giá thành bây giờ chỉ với 468 triệu chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Toyota Fortuner rồi Đấy, chủ nhân người ta mua cách đây vài năm thì lúc đó là hơn 1 tỷ đồng cơ và nay chỉ còn một nửa thôi thưa quý vị và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner với chiếc xe này thì sơn zin của nó còn đến trên 90% thưa quý vị nhá chỉ sơn tỉa một số chỗ thôi còn cơ bản là sơn zin đẹp từ trong ra ngoài đẹp từ ngoại thất đến nội thất bên trong đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này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 đây cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy rất là khớp khít điều đó chứng tỏ chiếc xe này không hề bị đâm đụng và rất là căng nha quý vị đó Đấy, sơn zin mà cho nên là nước sơn của nó còn rất đẹp và mới cabo thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Đấy, cái đèn à, pha phía trước bên phụ đây chúng ta thấy trong veo như mới tinh luôn vẫn là đèn xịn theo xe từ đầu quý vị nhá không có bị hoen ố hay là bị, bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu thưa quý vị và cái mặt ga lăng của nó đây Lên đời 23 rồi thì cái mặt ga lăng của nó rất đẹp luôn Bọc inox và chính giữa là cái biểu tượng Toyota Một thương hiệu ô tô có thể nói là nổi tiếng trên thế giới và được người Việt Chúng ta ưu tiên số 1 trên thị phần luôn Thưa quý vị Cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Tên tư nhân chính chủ của biển Phú Thọ là cái chủ nhân của chiếc xe này cách nhà tôi ờ, rất là gần thôi thưa quý vị nhá Đấy. Cho nên là khi rút hồ sơ hay làm các cái thủ tục liên quan rất là dễ thôi Và 468 triệu thì chúng tôi đã bao gồm rút hồ sơ Đấy. cho quý khách hàng Và bây giờ đây chúng ta thấy cái um, ba đợt sốc của nó đây Còn rất là mỏng Không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu quý vị nhá Và cũng không bị à, cong vênh hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Đấy. Và cái mặt la răng của nó đây thưa quý vị Lốp thì còn khoảng độ 60% thưa quý vị nhá Mặt la răng này Vẫn chưa bị phết phẩy sơn nội vào đâu quý vị nhé. Đây là vẫn là sơn zin theo xe từ đầu nha quý vị nhá Và không có bị uh, xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy. Khoang lốp thì chúng ta thấy đây khoang lốp đây sáng trưng luôn Không bị mọt mục luôn quý vị nhá Cam kết với quý vị luôn Chưa có một tí ma tít nào trên chiếc xe này đây Tôi quay cận cảnh chiếc xe này xi nhan được tích hợp trên gương về mưa đặt trên kính inox tay mở cửa inox đầy đủ hết rồi bệ bước giá nóc đầy đủ hết quý vị nhá đèn pha thì sáng trưng như mới tinh luôn thân vỏ thì cực đẹp luôn chúng ta chỉ bỏ ra 468 triệu thì đã sở hữu chiếc xe này rồi để đăng ký một chiếc xe i10 số tự động mới thì nó cũng đã sát sát với cái giá của chiếc xe này rồi tội gì chúng ta đi i10 Đấy, trong khi đó chúng ta sở hữu được một chiếc xe thương hiệu nổi tiếng Toyota lại 8 chỗ ngồi và điều đặc biệt nữa là Fortuner là thương hiệu cao cấp của Toyota và cái nổi trội nhất của cái dòng xe này đó là độ bền bỉ quý vị nhá Đấy, động cơ thì cực kỳ là lành tính luôn không bao giờ hỏng vặt luôn nồi đồng cối đá luôn quý vị mà ngồi thì rộng rãi một trong những phân khúc 8 chỗ ngồi có thể nói là rộng rãi xếp vào những cái dòng xe có thể nói là ngồi thoải mái và rộng rãi thưa quý vị nhá Đấy, bây giờ là đây cái lốp phía sau bên ờ, lái đây quý vị Đấy, vành của nó đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn khoang lốp đây thì sáng trưng luôn quý vị nhá cua lốp đây Đấy, tôi quay để quý vị chiêm ngưỡng thôi chứ thực chất chiếc xe này chúng ta chỉ bàn về giá thôi quý vị nhá chứ còn không phải bàn về xe nữa rồi đại chất rồi quý vị Đấy, lên à, đời 23 rồi thì cái đèn sau này nó cũng khác quý vị nhá thiết kế to bản hơn Đấy, trẻ trung hơn và đẹp hơn rất là nhiều so với cái bản trước nhìn chiếc xe này nó thanh thoát hơn so với cái bản đời trước quý vị nhá cái đèn hậu đây chúng ta thấy không bị nứt vỡ gì đâu rất là sáng luôn như mới tinh luôn quý vị khoang lốp sau bên phụ đây cũng vậy Đấy, chúng ta thấy sáng trưng keo chỉ cua lốp đây xe cực đẹp nha quý vị nhá một chiếc xe có thể nói cho chúng tôi đánh giá gần như mới tinh đây tôi quay cận cảnh này không chưa có một tí ma tít nào trên chiếc xe này luôn thưa quý vị đấy mặt la răng của nó đây rất là sáng đấy, và cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị tất cả chiếc xe này chúng tôi mới mua về và chỉ rửa nước lã thôi nhé chúng tôi chưa kịp ờ, dọn dẹp hay là làm cái gì đó nó kỹ đâu quý vị đấy. mà nó đã đẹp như thế này rồi về chúng ta đánh bóng qua một chút hay chúng ta chỉnh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 đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào nha quý vị nhá đấy nước sơn của nó còn rất là bóng luôn đấy và sơn zin còn đến trên 90% luôn thưa quý vị đấy. quay cận cảnh quay thật kỹ cho quý vị đấy. để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa khi chúng ta đến xem, xem xe và như tôi đã giới thiệu thì chúng ta chỉ bàn về giá thôi chứ còn không phải bàn về xe nhá quý vị nhá một chiếc xe gần như mới tinh đây xin phép quý vị đi vào cái nội thất bên trong đi vào cái nội thất bên trong chúng ta thấy đây cái phần táp lô của nó đây nhựa vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá rất là tươi luôn như mới luôn quý vị nhá đấy đây hàng ghế thứ nhất đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất càng đét luôn chưa bị sờn hay bị nứt rất là đẹp màu kem tạp đi cửa đây đấy chúng ta thấy vẫn còn sần nguyên quý vị nhá sáng trưng kể cả cái phần nhựa phía dưới này vậy sáng trưng luôn các cái hốc cửa đây cũng vậy cực đẹp luôn quý vị nhá đây chốt cửa đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên vào lết đây đây trần của nó đây quý vị nhá điều hòa là điều hòa ba vùng nhá đấy đã được bọc một cái lớp ni lông cho để cho nó đỡ bẩn đỡ hôi đấy và bên trong là cái trần của nó mới tinh nhá bọc từ lúc mới cho nên là cái trần phía bên trong của nó mới tinh luôn keo chỉ thì không tính đến rồi zin đến 100% sơn còn zin nữa keo chỉ thưa quý vị đây cái phần phía dưới đây Đấy, rồi bây giờ là đến cái cánh sau đây cái phần nhựa phía trên của nó đây tôi rất là thích nó mới Đấy, không bị mòn mờ một chút nào nhựa của nó rất là tươi luôn như mới tinh luôn thưa quý vị Đấy, keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị tem của nhà sản xuất đó các con ốc này chưa một lần động chạm cứ lên một lết đây quý vị rất là kỹ cho quý vị luôn hàng ghế thứ hai đây Đấy, cũng như mới tinh luôn quý vị nhé đặc biệt là hàng ghế thứ ba thì là chưa có người ngồi luôn quý vị nhé hàng ghế thứ ba đây còn chưa có người ngồi luôn quý vị nhé sáng trưng luôn điều hòa ba vùng quý vị đấy kể cả các cái lót sàn này cũng đẹp luôn rất là đẹp luôn khoang lốp thì ấy vẫn còn keo phủ sần nó vẫn còn phấn luôn thưa quý vị và bây giờ đến ờ, đây chúng ta nhìn cái tắp đi cửa bên lái này đây bên tài này nhựa của nó sần như thế này cơ mà mới tinh như thế này nhưng mà Đấy, cái khu vực này rất là hay mòn bởi vì lái xe người ta đi hay tì tay đây nhưng chúng ta thấy chiếc xe này đi rất là ít cho nên là nhựa của nó còn sần nguyên luôn đây các cái chốt cửa đây các cái hốc cửa đây quý vị đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn này đấy đây là các cái khóe vô lăng này này Đấy, nhiều xe khác là chúng ta thấy nó bị mòn nha quý vị nhá Đấy, các cái nún các cái phím này sẽ bị bong sơn nhưng mà chiếc xe này thì không nhá đấy đây đến cái, cái mặt vô lăng này, này chúng ta cũng thể còn thấy nó phấn như mới này cơ mà đấy các cái khóe vô lăng này không bị mòn màu chút nào đây chúng ta nhìn vào cái tay xanh này chúng ta cũng thấy luôn này. đấy tì tay này như vậy đấy rất là kỹ cho quý vị luôn đây các chốt cửa đây sáng trưng các con ốc được chưa lần mở đây các con ốc này cũng vậy quý vị nhá Ghế là ghế điện nhá, da là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Rất là đẹp luôn quý vị Theo chỉ của cánh lái đây quý vị à, Các con ốc này đây, chưa một lần mở đây Kể cả phần phía dưới này đây Sáng trưng như bấy tinh luôn Tất cả mọi thứ trên xe này còn rất là đẹp Ở hàng ghế thứ hai đây Tắp đi cửa cánh sau bên lái đây quý vị Ta nhìn thấy cái phần nhựa phía trên chưa Các cái tay cửa chưa Phần nhựa phía dưới màu vàng kem chưa Đấy, keo chỉ của anh sau bên phụ đây quý vị các con ốc này vậy chưa một lần mở tem của nhà sản xuất còn zin bên trong vẫn còn vàng ươm luôn Đấy, quay rất là kỹ cho quý khách hàng luôn gầm thì đen chui luôn quý vị nhá sáng trưng luôn quý vị nhá một chiếc xe cực đẹp Đấy, bây giờ là cái cốp sau Đấy, tôi mở cái cốp sau ra để tôi truyền tải cho quý vị rất là rõ ràng luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn vào cái nhựa này chúng ta biết luôn là chiếc xe này nó mới như thế nào nha quý vị nhá đây nhựa bên này như vậy ấy không có chở không có đồ đạc gì ở đây cho nên là nó chưa bị một vết xước nào đâu quý vị nhá đấy này, còn lót sàn sáng trưng như này đấy đây các cái chốt cửa đây hai bên má của nó này các con ốc này đây chưa một lần mở đâu quý vị con ốc này vậy chưa một lần mở đâu quý vị đấy keo chỉ của cái cốp sau đây nhựa đây sáng trưng hết như mới một chiếc xe chúng tôi đánh giá gần như mới tinh quý vị đến xem xe chỉ bàn về giá Đấy, không phải bàn về xe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 rất đẹp luôn màn hình camera lùi đầy đủ hết nhưng quý vị nhá nhựa tắp bi cửa đây sáng trưng hết máy đang nổ quý vị nhá đồng hồ tua máy chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn không có đồng hồ báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn một chiếc xe có thể nói là nồi đồng cối đá phá không hỏng đấy một thương hiệu nổi tiếng được người Việt chúng ta ưu tiên đặc biệt luôn doanh số thì lúc nào cũng là đứng đầu trong top các nhà sản xuất xe bán ra ở thị trường Việt Nam luôn Máy thì đại chất nhá Đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ Đây, máy của nó đây Như mới tinh chưa ấy các cái tem này ấy các con ốc này Vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất này ấy chúng ta thấy là như vậy Đây, ấy ốc nắp dàn cò đây Chưa một lần động chạm tới lên mỏ lết zin đến từng chi tiết và zin đến từng con ốc một nha quý vị nhá Đấy, sáng trưng hết cả một lượt luôn Máy số zin nguyên bản chưa động chạm một con ốc nào Sáng trưng luôn đây, Răng của nó đây quý vị, tinh tán đây Các lỗ bấm tròn xoe đây Hai bên má của nó đây Đấy, má bên phụ này đây Keo chỉ đây Keo chỉ của cái cabo đây Đấy, đây, lỗ bấm tròn xe đây quý vị nhá Lỗ bấm tròn xe, đinh tán đây lỗ bấm đây còn xe luôn đấy các con ốc đây cabo chưa một lần mở luôn đấy tôi ghé sát điện thoại ở đây chúng ta cũng không nghe thấy tiếng máy nổ rất là thì thầm thôi quý vị nhá không rung giật gì đâu máy đại chất máy zin đến từng chi tiết cho đến từng con ốc một luôn đấy và rất là kỹ cho quý khách hàng luôn biểu tượng Tota đây vẫn còn nguyên luôn Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cho quý vị chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất cuối năm 2012 và đăng ký lần đầu năm 2013 đã lên form mới rồi tên tư nhân chính chủ biển Phú Thọ và chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị nhé tất cả thủ tục hồ sơ rất là dễ dàng luôn và bây giờ trước khi kết thúc video này một lần nữa tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi xin phép quý vị được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây rất là đẹp cho một chiếc xe giá chỉ hơn 400 triệu thôi bằng một em i10 mới thôi chúng ta tội gì mà chúng ta đi xe i10 hay đi xe Morning làm gì hay là xe Vios làm gì đấy chúng ta mua ngay tota Fortuner chúng ta đi thôi đi cả nhà luôn nhìn kiểu dáng thì ông chủ đấy, anh em chúng ta đi công trường công trình đi ký kết hợp đồng kinh doanh hay là chúng ta đi gia đình chiếc xe này đều hợp lý thôi quý vị nhá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 nhá vừa hãng ra như thế nào chiếc xe này nó cũng được gần gần như thế quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây cũng sáng trưng luôn đây cái tắp đi cửa của nó đây Đấy, chúng ta thấy chưa nhựa phía dưới đây cực đẹp luôn quý vị nhá Đấy. rất là kỹ cho quý khách hàng luôn mỗi cái video của tôi nó thường đến 20 phút cơ, hơn 20 phút cơ. cho nên rất mong quý vị chúng ta dành thời gian theo dõi thật kỹ nha quý vị nhá